Chúng ta cùng đi vào trong nhé. Căn nhà xây 4 tầng với diện tích 48m2, móng bằng cọc tre, không cột tầng 10. Mặt trước nhà đã bao gồm cửa cuốn điện, thêm 4 cửa kính cường lực hai cánh, chắc chắn. Pháp lý sổ đỏ chính chủ, giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế. Ngõ rộng 4m, xe ô tô đi lại thoải mái. Bên trong là không gian bếp với tủ bếp làm bằng nhựa cao cấp, cầu thang kính tay gỗ, mặt đá cao cấp, tầng 1 còn được bố trí thêm một nhà vệ sinh, thuận tiện cho việc sinh hoạt đông người cùng đi theo mình lên tầng 2 căn nhà nhé. Tầng 2 cấu trúc bao gồm hai phòng ngủ lớn, một nhà vệ sinh Nhà vệ sinh đã đầy đủ để sinh hoạt, chất liệu hoàn toàn của hãng Inex. Lên tầng 3 với thiết kế tương tự tầng 2, cửa phòng của hãng Việt Pháp. Với nhiều phòng ngủ như này, rất thuận lợi cho nhà có nhiều thế hệ ở chung. Căn nhà nằm ở khu Đằng Hải, tiện ích khu vực rất thuận tiện, gần ngay chợ Lũng Hoa, cách sân bay Cát Bi chưa đến 1 km, cách vòng xuyến Vua Banh 200 m, gần trung tâm hành chính quận Hải An, bệnh viện đa khoa Hải An, trường học cấp cấp, đi ra chợ chỉ 3 phút đi xe, trường cấp 1. Ngay nhà, gia Lê Hồng Phong đúng 3 đến 5 phút. Phòng ngủ hướng mặt tiền có ban công, view nhìn thoáng mát, là nơi thư giãn cho bạn vào mỗi sáng sớm thức dậy. Tầng 4 được bố trí với phòng thờ, ban công rộng rãi, thoải mái cho gia đình bạn làm bàn trà, thưởng thức không gian tự nhiên. Đối diện phòng thờ là sân phơi, khung sắt chắc chắn, an toàn cho nhà có trẻ nhỏ. Căn nhà đang được chào bán với giá chỉ từ 2,45 tỷ